đang ờ, phát sinh cho bạn Đây dạ, Hải đang ờ, phát sinh dữ liệu các bạn cần đan sút ờ, đai hoa sản xuất nguyên hộp đang nguyên đai nguyên kiện nữa sút này uh, TO3 trong hộp ờ, có hướng dẫn sử dụng đơn giá ờ, à, vỏ bao đựng cần cái này ờ, la sút này không ca các bạn nhé Yeah. Renka Ren à, Fuji các bạn ngọn à, xoắn xoắn nhỏ các bạn nhìn à, chữ Fuji đây chữ Fuji đây ạ Fuji đèn sẵn à, định vị quen các bạn nhé các bạn nhìn định vị quen này chỗ định vị này rãnh rất rõ D3 bạn câu ờ, xa bờ thoải mái Đây, ngọn là ờ, định vị hai điểm quen ờ, Fuji cả sóng nhỏ các bạn nhé bước sóng này rất nhỏ đây à, quen à, đề ba đây Rồi, phát Wissen. bát Fuji Daiwa chỉ à, phối hai màu trắng và đỏ đen ba màu bạn nào à, muốn hạ bát thì hãy đăng à, hạ bát miễn phí mà dây ờ, China các bạn nhé hàng này ờ, do Trung Quốc sản xuất Lan Sút T3 42 năm đây qua Việt Nam nhập khẩu khá là đẹp Let's view it uh, đốt ngọn của nó đây các bạn thông số đốt ngọn và trọng lượng nút ngọn của nó là 2 ly 9 tương đương uh, sắp xỉ 3 ly Đấy, 4 đốt trọng lượng ờ, uh, 460g thu gọn là 119 cm 4m25 Đấy, đường kính gốc là 237 à, đây gọi tải à, sấp xỉ từ 27 đến 35 à, trăm carbon Cần này do được kiểm soát bởi một cái công ty ở bên Nhật các bạn nhé Công ty Daiwa của Nhật Đây là nhà máy đặt bên Trung Quốc Đấy rồi đang Vinh ờ, Sinh đây giới thiệu các bạn cần ờ, lan sút T3 của Daiwa